Xin chào tất cả các bạn, hôm nay công nghệ tiến mạnh.com lại là một video review đến các bạn một sản phẩm camera ngụy trang mới nhất năm 2019 Đó chính là chiếc camera ngụy trang V99 Pro Với sản phẩm này thì các bạn có thể xem trực tiếp trên chiếc smartphone của mình cũng như là các bạn có thể xem từ xa qua mạng 3G, 4G hoặc mạng Wi-Fi để các bạn có thể quay lại được những video hình ảnh bổ ích mà các bạn cần cũng như là các bạn có thể giám sát được con cái nhân viên hoặc là an ninh tại nhà mình Trước khi giới thiệu cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng thì các bạn nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để mỗi khi chúng tôi ra một sản phẩm mới thì các bạn có thể cập nhật được về. Đây chính là chiếc camera ngụy trang V99 Pro nha các bạn nhé. Bên trong của nó một dây cắp sạc này. Một cục pin. Cục pin này các bạn có thể sử dụng liên tiếp được từ 12 đến 15 tiếng nhé. Một bộ main của nó này. đây là mắt cam của nó nhé các bạn nhé mắt cam siêu nhỏ rồi còn bên cạnh của nó là bốn đèn hồng ngoại để các bạn có thể quay được ban đêm nhé một sợi dây dù này các bạn có thể bẻ gập cuốn thoải mái mà không lo bị hỏng này đây là chân cắm sạc của nó này các bạn có thể cắm sạc trực tiếp vào đây nhé các bạn cắm vào ổ điện này các bạn có thể xem 24 trên 24 nhé còn đây là chân cắm thẻ nhớ này với dung lượng của nó lên đến tới 64 g nhé các bạn không xem được trực tiếp trên điện thoại thì các bạn có thể lấy thẻ nhớ ra rồi các bạn cắm vào đầu lọc thẻ các bạn cắm vào máy tính nhé các bạn có thể xem lại được những video hình ảnh mà các bạn cần nhé còn đây là công tắc bật của nó này các bạn gạt lên là bật này gạt xuống là tắt này còn đây là nút reset này khi các bạn mà quay nó bị đơ hoặc nang thì các bạn có thể giữ ở đây khoảng 5 đến 7 giây nhé là các bạn có thể reset lại thiết bị nhé để nó làm mới lại thiết bị cho các bạn nhé đây là mã wifi của nó đây còn đây là loa thu âm của nó đây đây dây dẫn đến pin này đây là tần sóng phát wifi của nó nhé các bạn nhé muốn sử dụng nó thì các bạn cần cho tôi một chiếc điện thoại smartphone nhé với hệ điều hành Android thì các bạn vào cửa hàng CH Play nhé với iPhone như tôi đây tôi sẽ vào cửa hàng App Store này các bạn tải cho tôi cái ứng dụng là HD Minicam nhé HD Minicam này HD Minicam Pro này với iPhone thì các bạn tải ứng dụng là HD Minicam Pro này còn với lại hệ điều hành Android thì các bạn chỉ cần tải tôi cái ứng dụng là HD Medicam nhé sau đó các bạn à, cài đặt về máy này tôi đã tải sẵn về máy này biểu tượng xanh xanh này sau đó các bạn vào cái phần cài đặt wifi nhé nó sẽ hiện lên một cái wifi rất là dài nhé các bạn nhé mà nó không có bảo mật này đây chính là cái mã wifi của nó này sau đó bạn kết nối này khi các bạn đã ờ, hiện lên cái vạch sóng wifi nhé các bạn trở về màn hình chính này các bạn vào cái phần ờ, HDMI cam vừa tải về nhé nó sẽ hiện lên một cái cam đang này Đấy. như vậy tôi đã kết nối được giữa hai thiết bị với nhau nhé cho các bạn ờ, vào này skip để bỏ qua này như vậy là tôi đã kết nối được giữa hai thiết bị với nhau này với độ phân giải của nó lên đến 4K Full HD nhé các bạn nhé tùy theo các bạn chỉnh này 1080p này 2K này 4K này các bạn vào cái chế độ 4K này nó là siêu nét rồi nhá không thể chê vào đâu được còn bên góc màn góc trái màn hình đây là cái chế độ chỉnh độ sáng nhé các bạn ờ, tùy theo các bạn chỉnh này các bạn có thể tắt được cái đèn của ờ, thiết bị nhé các bạn điểm ờ, tắt cái đèn nhé đâu các bạn quay ban đêm thì các bạn bật đèn lên nhá ở ừ, chế độ quay ban đêm nhá Đấy. trình độ sáng của quay ban đêm này đây là tôi đang ờ, quay ở trong trời sáng thì nó có chế độ mờ sáng này nha các bạn nhé Đấy. tùy theo các bạn chỉnh còn đây là góc trái của màn hình đây là các bạn có thể ờ, thu âm nhé Đấy. alo khi hai thiết bị nó gần nhau thì nó sẽ bị pha âm nhé các bạn nhé khi các bạn để xa thì nó cũng sẽ không bị thì pha âm nhé lắng âm nhé đây là mic này các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn ở cái biểu tượng chụp ảnh nhé đã chụp một bức ảnh này Đấy, chụp tiếp một bức ảnh cho các bạn xem này các bạn muốn quay video thì các bạn vào biểu tượng quay video nhé cái âm thanh các bạn thu được có thể được từ 10 đến 15 mét nhé alo alo các bạn muốn xem lại ảnh thì các bạn ờ, tách trở lại này các bạn là ờ, cái biểu tượng slap này đây, bức ảnh tôi vừa chụp này lúc 5 giờ 52 phút nhá 02 giây nhé ngày 31 tháng 8 năm 2019 này các bạn xem lại video các bạn là cái phần biểu tượng quay video nhé Đấy, tôi vừa quay video này 33 giây nhé 5 giờ 52 phút 07 giây này ngày 31 tháng 8 năm 2019 này rất là chuẩn chỉnh nha các bạn nha độ phân giải nó lên 4K rồi rất là nét rồi không phải chê vào đâu được rồi. còn khi mà các bạn muốn xem từ xa thì các bạn vào cái phần cài đặt này sau đó các bạn là device setting này ta vào wifi con Q này sau đó các bạn kết nối với cái wifi gần với cái thiết bị này đấy, như wifi của nhà tôi đang gần thiết bị này đấy, các bạn vào này các bạn nhập ờ, mật khẩu này sau đó các bạn ok này, okay này sau đó các bạn đợi khoảng 1 đến 2 phút nhé để hai thiết bị nó kết nối với nhau nhé đây các bạn đợi khoảng 1 đến 2 phút để cho hai thiết bị kết nối với nhau đang di quét này sau đó thì các bạn mà không muốn xem qua wifi các bạn có thể tắt wifi các bạn vào 3G 4G các bạn có thể xem trên 3G 4G nhé các đại đang martin nhé vậy tôi đã kết nối được ờ, giữa wifi nhà tôi và thiết bị nha Đấy, các bạn đợi đợi nó hẹn lên cam năng một cam năng online này thì là nó kết nối được với nhau nhé là các bạn có thể xem từ xa nhé các bạn có thể xem từ xa bất cứ đâu nhá từ Hà Nội đến ờ, xem ở thành phố Hồ Chí Minh nhé thành phố Hồ Chí Minh có thể xem được ở Hà Nội nhá chỉ cần các bạn có mạng thôi các bạn vào này số tiếp vừa qua này Đấy. các bạn không muốn ờ, xem qua wifi thì các bạn tắt wifi nhé các bạn vào 3G bật 3G đi nhé Đấy. tắt wifi này tắt wifi các bạn bật 3G 4G nhé các bạn có thể xem được từ xa nhé trên uh, điện thoại của mình nhé Đây tôi đã bật 4G này tôi. Các bạn đợi một chút nhé. các bạn chỉ cần đợi ờ, quét được khoảng tầm một phút nó sẽ các bạn có thể xem được ờ, qua 3G 4G nha Vừa rồi tôi đã giới thiệu cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Cửa hàng nhà chúng tôi vẫn còn rất nhiều các loại camera ngụy trang, thiết bị định vị, máy nghe nén, bạn nào có nhu cầu liên hệ đến hotline 0983 hoặc 0963 để được tư vấn trực tiếp hoặc các bạn có thể truy cập website công nghệ tiến mạnh.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem video.